Xin chào các bạn Hôm nay Rẻ Hơn Khuyến Mãi sẽ ờ, test một cái dòng bếp ga dành cho thị trường Điện Nhật Hiệu bếp là Haman Bếp có model là LG225 2255 2255 F3SIR Đây là nội thất của bếp đây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 thì các bạn sẽ cắm trực tiếp vào cái đầu chờ mà tôi đã làm sẵn ở bên hông bếp đây các bạn cắm vô, rồi mình cắm trực tiếp vào ổ điện để sử dụng thay cho pin đây các bạn cắm vào thì ở hộp pin này nè các bạn không cần phải sử dụng pin nữa pin này hoàn toàn bỏ trống được nhưng mà để phòng ngừa cái trường hợp mà cúp điện á đây tôi đã bỏ pin ra nè bếp vẫn hoạt động bình thường thì để tránh cái trường hợp mà cúp điện thì ta không sử dụng được cái nguồn 3V này thì tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp pin này pin thì đã qua sử dụng có thể sử dụng cho bếp ga Nhật này bình thường pin nó chỉ là giảm đi một phần điện thôi đây, bếp nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động ờ, giảm cái ngọn lửa lại rồi ưu điểm của bếp ga Nhật á, thì nó sẽ an toàn hơn và tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam thì à, trung bình gia đình tôi thì à, ngày nấu ăn 3 bữa thì một bình ga tôi à, sử dụng khoảng à, được 2 tháng bếp bên phải đã khóa ra sau cái chế độ nước cạn nồi đây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 đây tôi sẽ giả sử là thời gian là một phút nè nhưng mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á thì ở hộp pin này nè các bạn không được bỏ pin nào vào trong đây để khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ này bếp nó mới tự động tắt lửa và khóa ra lại đây tôi sẽ giả sử rút ra để hết thời gian này để giả sử là hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ chỉ sau 1 đến 2 giây thôi bếp nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ra rất là an toàn và tiện lợi đây đã khóa công tắc vẫn còn đang mở đây